cái sản phẩm nhập Mỹ từ ngày xưa thế hệ ngày xưa mang về Việt Nam và nó khá là kén khách nó cần một người thích xài ôn VKD thích cái sức mạnh của cái xe tức là Lexus ES 350 à, vừa đi trên đường mình có thử chiếc xe này một đoạn mình uh, chạy chế độ S mình đạp uh, ga hơi sâu sâu một tí để xem cái sức mạnh của xe nó thực sự là như cái thông số của xe hay không thì khi mà đạp ga xong và chạy một đoạn mình cảm nhận cái tay lái cảm nhận cái sự phản hồi thân xe cảm nhận cái sức mạnh của động cơ nó tác động lên ờ, cơ thể và và chiếc xe thì mình thật sự mình không muốn muốn bán chiếc xe này nữa về mặt cảm xúc mà nói thì mình không muốn bán <laughs> chiếc xe này nữa mặc dù đây là việc của mình việc của mình là phải bán chiếc xe này đó là chiếc ES 350 Lexus ES 350 sản xuất 2010 ờ, đăng ký 2011 nhưng mà chiếc xe này có độ tuổi gần ờ, gần 10 năm 10 năm thì đây là một cái xe nó khá đặc biệt nó khá đặc biệt với mình bởi vì Trước khi mình được tiếp xúc với cả C300 và MG Mình cũng chưa được tiếp xúc nhiều với cái dòng xe của BIM Mình cũng chỉ được ngồi thôi, mình cũng chưa được lái thử Thì mình cũng khá là đánh giá cao các sản phẩm của của mẹ Ví dụ C300 và MG ờ, Tất nhiên chỉ là C300 và MG Việt Nam thôi chứ chưa phải AMG thuần chủng Và bây giờ mình lái chiếc xe này thì mình thấy là nó, nó thật sự là khá thú vị Và nó thay đổi cái cách nhìn của mình về một thương hiệu Từ Nhật Bản, thương hiệu Lexus Thương hiệu của châu Á và thương hiệu hạng sang của châu Á mình cứ nghĩ là cái xe hiệu suất cao chỉ dành cho các xe Đức mà thôi chỉ có thể là xe Đức mới là những ông vua những là cái người thống trị trên những cái uh, phân khúc xe hạng sang hiệu suất cao hiệu năng cao nhưng mà nhưng mà Toyota làm được Toyota làm được Lexus làm được và họ mang đến cho mình một cái góc nhìn khác về xe châu Á chúng ta có thể làm được người châu Á người Nhật có thể làm được các sản phẩm có hiệu suất cao uh, có sự hấp dẫn có cái trải nghiệm lái và cái hưng phấn khi cầm lái và có thể mang đi đua có thể mang đi thi thố ở trên nhiều cái đấu trường ờ, ở các nơi nhưng tuy nhiên thì uh, phương châm của cái hãng xe phương châm của một cái uh, dòng xe nó sẽ thiên về cái việc là kinh doanh nó sẽ thiên về độ bền nó thiên về uh, về cái sự hài hòa nhiều hơn là thiên về cái hiệu suất thì có thể Lexus nó không thời gian gần đây nó không thiên về những cái điều như thế nhưng mà họ nó có khả năng nó hoàn toàn có khả năng tạo ra những cái điều như vậy và chiếc xe này là một ví dụ có thể đâu đó mình sẽ xếp nó vào kiểu classic car một cái xe cổ cứ coi nó là một cái xe cổ đi nó là cái thiết kế đã 10 năm rồi và anh em nhìn thấy thì nó cũng là cái cái gen gọi là cái gen cũng được gọi là ADN hay gọi là NDA hay là AND cái gì thì cũng được nó là một cái gen của Lexus nó là cái phảng phất của RX đời ngày xưa rồi NX tất cả như đấy nó là tổng hòa ở đây mình có một cái mẫu thiết kế già gân già gân cổ và chữ chạc dành cho những người chữ chạc đây chiếc xe mình nghĩ là dành những người chữ chạc để đi chứ có thể là nó sẽ không phù hợp với một số anh em trẻ đâu mình nghĩ là có thể sẽ không phù hợp hoặc là một số anh em trẻ có cái xu hướng là tìm hiểu sâu về xe và rất thích những cái xe có hiệu suất cao và có những cái sự đặc biệt sự riêng chứ không phải là một chiếc xe xe của số đông nó là một chiếc xe của số ít cá tính nó là một chiếc xe của số ít cá tính mà thôi nên đó là lý do tại sao ngày hôm nay mình sẽ nói nhiều một tí về xe mình sẽ không nói nhanh mình sẽ không chém gió kiểu bán xe mà mình sẽ chia sẻ một cách vui vui để anh em cảm nhận chiếc xe như cái người chủ của chiếc xe này đang nói với mình là mình sẽ bán chiếc xe này dựa trên mặt cảm xúc chứ mình không bán một cái xe thô cái xe uh, anh trả giá đi em uh, em gửi tiền cho anh và anh lấy cái xe này về mà chiếc xe này là một chiếc xe mình muốn bán dựa trên mặt cảm xúc cho những người hiểu xe mà thôi chúng ta sẽ có một cái à, form trong phân khúc hạng C thể thao đầu tiên thì mình để ý đến những quả lốp của nó nó sẽ hơi dương ra ngoài nó dương ra ngoài so với các cái trục hơi dương ra ngoài so với thân thân, thân xe mình không biết là dùng cái từ nào để miêu tả nhưng mà về mặt cơ bản thì nó sẽ làm cho cái bánh xe hơi trõi ra một tí hơi trõi ra một tí và tăng cái độ bám đường đây cái phần đằng này của xe nó sẽ hơi ờ, phồng lên nó gợi đến cho mình những cái chiếc xe Đức mà mình được tiếp cận ví dụ như 911 đó là một cái chiếc xe có cái phần bánh sau lớn hơn phần bánh trước thì phải và cái phần này nó sẽ hơi dương ra ngoài nó sẽ phồng lên tức là giống như kiểu một cái dạng nở hông ấy hông nó nở ra để nó tạo ra cái lực đẩy lực đẩy và lực ờ, phóng khi cần thiết đấy là cái trải nghiệm của mình đối với chiếc xe thể thao hạng sang thì đây là một chiếc xe phân khúc hạng C thì đây cũng là một cái mình có cái cảm nhận tương tự nó khá là khí động học đấy ạ nó cứng nó chững chạc và nó khá là khí động học ờ, đối với chiếc xe này thì mình sẽ không nói nhiều về ờ, cái gì nhỉ cái gọi là tiện nghi về ờ, về về độ rộng độ thoáng độ tiết kiệm nhiên liệu mình không nói về cái đấy tí nữa mình sẽ nói về cái chầm máy sau nhưng cái khoang lái của nó thì nó cũng sẽ hơi ôm cái người lái và cái khoang sau của nó, nó cũng sẽ hơi nhỏ so với cả những cái người có kích cỡ cơ thể lớn nên đây không phải là chiếc xe theo kiểu gọi là hưởng thụ mà chiếc xe theo kiểu để đi phố chiếc xe thể thao mà nó sẽ chọn khá là chọn người để để sử dụng đang cũng có sẽ có một cái uh, nhiều cái chức năng cơ bản của Lexus nó khá hiện đại trong thời điểm đó chúng ta có cửa sổ trời chúng ta có bộ ghế da chúng ta có các cái uh, bàn phím dạng cơ rồi là những cái nút khá là tiện nghi của Lexus thời điểm đó nhưng cái cái xe này nó tập trung vào tính thể thao nó tập trung vào tính thể thao chúng ta có thể nhìn thấy cùm phanh khá là lớn cùm phanh rất lớn này và cái bộ mâm của nó cũng khá lớn đó camera chiếu giúp anh cái cùm phanh này điều đấy chúng ta là cái xe này nó dành ra để để để ờ, chạy thể thao chúng ta sẽ có quả lốp mô lanh nhé mình không không chắc về cái việc là lịch sử lốp của cái xe này mình sẽ kiểm tra mình check lại với anh chủ xem là cái này đã thay hay chưa nhưng nó là dành cho thể thao về mặt gọi là giấy tờ về mặt giấy tờ thì nó sẽ có tầm khoảng độ 307 mã và có mô men xoắn khá là cao 7, 374 374 hay 474 thì đấy mình không nhớ chính xác nhưng mà nó là có một cái sức mạnh khá là lớn trong phân khúc hạng C ờ, nếu so sánh với cả C300 AMG C300 AMG chỉ còn 258 mã nếu so sánh với cả ờ, Series 3 thì Series 3 cũng chắc chắn cũng sẽ nhỏ hơn không có cái xe nào trong cái phân khúc hạng C ở Việt Nam theo mình ở Việt Nam có cái công suất lớn như cái xe này và sử dụng hút khí tự nhiên không hề có turbo Thế hệ sản phẩm gần đây của Lexus là gì? 2.0, máy 2.0 ES uh, 200, 250 300 gì đó chỉ dùng động cơ 2.0 có turbo và công suất cũng nhỏ hơn. Uh, có cũng chỉ tương đương như C300 và Series 3 bây giờ mà không thể bằng cái xe này được. Cái xe này có công suất là đến 370 à 307 mã, tăng tốc từ uh, ờ, 0 lên 100 km/h trong khoảng độ 5,3 giây. Đấy là về mặt con số nhé, về mặt lý thuyết là như vậy nếu như đen nó nhấn ga và so sánh các chiếc xe khác thì mình thấy là nó cũng thú vị đấy nó hoàn toàn thú vị đó tính chúng ta sẽ có một cái biển ở ờ, thành phố nhá biển thành phố biển thành phố này sang tên đổi chủ cho các anh em Hà Nội Sài Gòn cũng rất là dễ thôi chúng ta có một cái cốp sau mình vừa mở ra nó rất là nặng và trong còn nguyên lốp dự phòng còn nguyên lốp dự phòng theo xe mình mở những cái chiếc xe hạng C ví dụ kiểu xe ô tô ví dụ như là Civic nhấc lên đóng xuống ở đời City hoặc xe hạng B nữa nhưng lê đóng xuống nó cứ lột bột lột bột lèo hèo nhưng cái cốp này rất là nặng tí nữa mình nói với anh em lý do tại sao cái cốp này nặng ờ, chúng ta sẽ có một cái đuôi như kiểu đít vịt anh em có để ý không ạ cái này cũng sẽ hơi giống cái spoiler tức là cái cánh gió của xe cánh gió của xe nó sẽ tạo ra một cái áp lực cần thiết để đẩy cái xe đi đẩy cái cái cái cái cái cái, cái trọng tâm của xe đi xuống và tạo ra áp lực cần thiết khi mà di chuyển và tăng cái độ bám đường nếu anh em để ý những chiếc xe hạng sang những à, chiếc xe thể thao bao giờ phải có spoiler spoiler gắn trên xe có spoiler ở trên uh, phần cao phần cao thì thường nó sẽ là SUV nó sẽ có spoiler gắn hoặc là những cái spoiler rời những cái cánh gió rời gắn hoặc là cố định theo xe để uh, tăng cái áp lực khi mà di chuyển ở trên uh, trên đường với tốc độ cao xe thể thao như vậy mình cứ gọi đây là cái đít vịt khá là yêu chúng ta sẽ có những cái kính nhá kính như Sunglass, Sunga theo xe riêng cho Lexus kính chống nóng đó hai ống xả nhá ống xả kép rồi cái bây giờ cái hay nữa của cái xe này vừa rồi mình nói là động cơ 3.3.6 à, gì đấy không biết đâu nhưng mà đại, đại khái là động cơ hút khí tự nhiên trên 3 chấm và có hơn 300 mã cũng như là mô men xoắn khoảng độ cũng gần phải 370 mã 470 mã gì đấy với ờ, với một cái đặc điểm một cái hay ho nữa đó chính là gì ôn VKD Thế hệ bây giờ của Lexus có ôn VKD không ạ? Đến thế hệ thứ tư rồi tại Việt Nam mà Lexus không hề có ôn VKD Không hề có ôn VKD nhá Chỉ có dẫn động cầu sau Chỉ có dẫn động cầu sau Tại sao lại như vậy? Xe này một cái xe nhập Mỹ Có thể ở thị trường Mỹ họ cần một cái ôn VKD Cũng có thể người ta cần tính thể thao Cũng có thể đường nó cần cái ôn VKD Nhưng ở Việt Nam hiện tại chỉ có dẫn động cầu sau mà thôi Tại sao lại như vậy? Mình không biết ờ, Những cái người chạy uh, ờ, ES ở Việt Nam là những người như nào? họ có thích cái kiểu thể thao của Lexus hay không hay họ thích cái sự sang trọng bền bỉ của Lexus hiện tại mà người ta đã định danh cho sản phẩm người ta xây dựng tính cách cho à, tính cách cho sản phẩm thế còn cái sản phẩm này nó không theo một cái tính cách nào cả nó không có cái sự định danh nào cả nó là cái sản phẩm nhập mỹ từ ngày xưa thế hệ ngày xưa mang về Việt Nam và nó khá là kén khách nó cần một người thích xài ôn VKD thích cái sức mạnh của cái xe và hút khí tự nhiên của cái xe đó anh em có nghe tiếng máy không ạ tiếng máy nó cũng rất là sức mạnh nó rất là gì gì gì gì gì nổ máy một cái nghe nó khác hẳn nó có cái độ đấy mình thử ga phát nó có cái độ gầm gừ á nó có cái độ gầm gừ tất nhiên nó không phải là một cái xe hoàn toàn thể thao nó còn cái ống bô kiểu uh, oanh mình, mình, mình, mình, nó không phải kiểu xe như thế nó chưa đạt được cái mức độ như thế nhưng mà tiếng máy nghe nó cũng kích thích đấy ạ nó cũng kích thích nó cũng hay như nhiều cái Lexus gần đây mình tiếp xúc thì nó là một cái giao diện rất dễ dễ sử dụng đối với cả Ờ, mình đối với cả người châu Á hay và những người khác đó là cái giao diện khá là thân thiện ờ, dễ dễ tiếp cận chúng ta có những cái màn hình ờ, có những cái phím cơ phím cơ chúng ta có màn hình cảm ứng theo kiểu cái điện, điện trở từ ngày xưa bây giờ thì nó không còn được nhạy nữa tất nhiên 10 năm rồi mà xe nó cũng xuống rồi xe nó cũng xuống một phần nhiều phần rồi và nó nó không được nhạy như ngày xưa nhưng mà từ thời điểm đấy họ đã chế tạo đồng hồ điện tử này chế tạo những cái phím cơ những cái màn hình cảm ứng theo kiểu điện trở nó khá là ok vào thời điểm đấy nói chung là thời điểm đấy có cái xe này đó là một cái sự hay ho đấy nó là một cái mình nghĩ là một cái niềm tự hào của người người sử dụng và chỉ có những người đặc biệt cá tính người ta có thể thích những cái xe như này thôi nó không thiên về về sử dụng đâu nó thiên về thể thao nên là cái khoang đằng sau của nó như mình nói là nó sẽ hơi nhỏ nó sẽ hơi nhỏ và nó còn có một cái cái trục trục uh, trục chuyển động trục cái đang ở đằng sau này nữa nó gồ lên và nó sẽ làm cho khoang sau nó nhỏ lại nhưng mà về tổng thể cái khoang nó sẽ ôm một nó sẽ ôm một người nó sẽ ôm một người và nó kích thích cái người lái chạy nhanh nó là kiểu thể thao nó thúc đẩy chúng ta chạy nhanh nó ôm một người mà thường thường xe thể thao nó sẽ như vậy nó sẽ ôm nó sẽ bo bo chúng, cơ thể chúng ta lại bé tí lại chứ không phải cho chúng ta nghịch ngợm hay là duỗi chân duỗi tay nghỉ ngơi chơi bời nghịch ngợm đâu đó là một cái xe thể thao nó sẽ thúc đẩy chúng ta để chạy chạy nhanh một tí đó là một cái cảm giác của mình khi mình ngồi vào xe này chúng ta sẽ có những cái vật liệu uh, uh, kim loại, nhựa, nhôm kết hợp với nhau. Nói chung là tương đối vừa phải. Một phần vài chi tiết những cái gỗ, ốp gỗ ở trên uh, trên cánh cửa. Thế thôi, cơ bản là thế thôi, nó nó nó không phải là một cái xe quá sang chảnh nhưng thời điểm đấy nó là ok, rất là ok, có sửa ghế này. Có loa, có hệ thống ờ, âm thanh, có ừ, AM, FM rồi là có cruise control thời điểm đấy đã có có đủ rồi. Đó. Có cửa sổ trời, và rất nhiều những cái phím tiện dụng đa năng cơ bản là vậy và khi mình nổ máy chiếc xe này thì cái kim đồng hồ nó vặn lên một cách rất là rất là kiểu kiểu khơi gợi để mình có thể để mình phóng nhanh vừa thì mình à, bấm thử những cái nút ở trên này mình ngồi mình cũng vặn vẹo mình chọc máy mình à, móc mấy nó <laughs> thì, thì nói chung là cũng có một cái sự phản hồi tương đối tốt trong những cái nút bấm ở đây chỉ có cái màn hình uh, kỹ thuật số là nó đã hơi bị uh, chậm sau khoảng 10 năm sử dụng cái da của nó thì nó cũng đã xuống rồi sau sau khoảng 10 năm cái da nó cũng đã có những cái vết nhầu à, vết nhăn và vết rách một, một tí sau khoảng 10 năm nhưng mà nếu anh em nào tiếp tục sử dụng thì mình có thể bảo dưỡng lại da đã chạy thử nó trên đường rồi thì từ những cái chặng đầu tiên mình đã thấy rất là yêu cái xe này nên là mình mới nói với anh em là mình không muốn bán nữa <laughs> anh em uh, xem ờ, thế nào nếu mà anh em muốn mua nó thì anh em hãy trả cho mình giá tốt nhá nhưng mà đúng thật khi mà vần lái ở những cái đánh lái nhỏ nhỏ ở trong trong nhà đi ra ấy, thì mình thấy hơi nặng nhưng mà đôi khi lên đường thì cái tay lái của nó bắt đầu thay đổi và nó nhẹ hơn và nó bắt đầu thể hiện cái sự chính xác của nó vào trong trong cái cái cái di chuyển từ cái việc nó trả lái cho đến cái việc nó nghe lời mình nghe lời mình là mình thấy nó rất rất là ok rất ok và rất yêu à, từ ngày xưa thì mình được lái một số cái xe Đức ví dụ như là uh, mình chạy một đoạn ngắn ngắn 718 Boxster rồi mình chạy Macan ấy thì mình cũng thấy có những cái xe đấy lại cái xe có có độ chính xác rất cao về tay lái thì cái xe này cũng có cho mình những cảm nhận nó cũng tương đối khá tương đối khá và yêu nó thật là yêu và nếu như để xếp ở độ chính xác của tay lái của những chiếc xe đấy tầm 89 ờ, thì mình cũng muốn xếp cái này ở mức độ tương đối tương đương mức độ 89 thực sự là là không không lái được những cái đấy nhiều không lái được cái đấy nhiều và không có một bất kỳ một cái thang điểm gì để để để cho một, một cái định lượng chính xác cả nhưng mà đây đang nói về mặt cảm xúc thì mình muốn cho một cái điểm tương đương về mặt tay lái cảm nhận tay lái cảm nhận thân xe ờ, khi mà mình đánh lái rồi mình mình thấy nó trả lái và mình nó thấy nó phản hồi thì nó rất là tuyệt rất là tuyệt đối với động cơ 3 chấm hơn 3 chấm 3.5 thì đấy chả nhớ nữa nói chung là anh em tí mình sẽ nói lại con số mình mở cái khoang động cơ ra mình nói lại sau nhưng mà đối với động, động cơ trên 3 chấm hút khí tự nhiên thì thì nó thật sự quá là dư dùng nó quá dưa dùng trong cái đường xá như thế này ở cái đường xá mình đang chạy khu đô thị nha anh em thì thấy mình chạy rất nhiều trong khu đô thị thì mình không ờ, không ờ, không có thể chạy được nhanh nhưng mà vừa rồi thì ờ, trên đoạn đường vắng thì mình đã chuyển sang sport thì mình chạy thật sự là quá tuyệt vời quá tuyệt vời để để di chuyển và nó có cho mình cảm giác dính lưng đấy ạ 5,3 giây tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất 5,3 giây cơ mà nó hay nó hay nó ổn nó thể thao ờ, nếu cái xe này vào tay những anh em độ xe mình nói luôn nhá những anh em độ xe những anh em mà biết remap thì hoàn toàn có thể đẩy cái công suất của nó đi lên và làm cho nó trên phấn khích hơn nữa chắc chắn là một điều như vậy nếu biết uh, độ biết remap xe tất nhiên chúng ta sẽ không chỉ độ về những cái phần về body về mặt rồi là về đèn về điếc mà chúng ta phải độ công suất mới hay ho chứ đúng không ạ nếu là một người chơi xe thực sự thì sẽ phải độ công suất remap động cơ đúng không ạ đây chạy mình chạy sport đó anh bạn uh, camera thì anh cũng đã bị giật một tí anh bị giật một tí thì cái xe nó vút đi khá là hay vút đi khá là hay khi mình vào cua thì những cua, cua có tốc độ thấp thôi thì nó cũng đã khá là ôm khá là ôm à, mình chạy sport này nó máy nó gầm lên à, mình chuyển lên lệnh chuyển số vô lăng rất là yêu nếu cái xe này thì nó sẽ là một hệ thống treo thích ứng nếu như là công nghệ của Lexus thì nó sẽ là hệ thống treo thích ứng và treo cứng sẽ cho một cái trọng tâm thấp và hệ thống treo cứng đó đó là cái đánh giá của mình tất nhiên chúng ta sẽ có những anh chị đánh giá kỹ những anh chị mà chia sẻ kỹ họ sẽ tìm hiểu rất nhiều thông tin về xe đối với bản thân mình thì mình là người kinh doanh mình sẽ chạm cái xe dựa trên kinh nghiệm bản thân và thông tin cơ bản nhất về một cái xe để mình uh, giới thiệu về anh em thôi chứ không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ nhiều vấn đề kỹ thuật của xe đây là một chiếc xe nói thêm về tính thể thao tính gọi là cá nhân nhiều hơn nó tập trung vào hai cái người ngồi ở phía trên nhiều hơn là người ở bên dưới người ngồi bên dưới nó chỉ là người ngồi phụ mà thôi cũng giống kiểu như là chiếc uh, ờ, 911 tất nhiên mình không thể so sánh cái chiếc này với 911 được 911 nó một đẳng cấp khác nó chiếc 2 cộng 2 tức là hàng ghế sau thì nó rất là nhỏ hàng ghế sau rất là nhỏ yêu chiếc này là chạy yêu chạy thế này là yêu rồi trong tầm giá thế nào đây nói với anh em 950 triệu anh em thấy có đặt hàng được không anh em thấy có thể xuống tiền được không anh em mang về anh em độ nó thành một chiếc xe gì đi bây giờ độ độ đồ của Toyota độ đồ của Lexus rất là dễ còn độ công suất thì sẽ phải ờ, tìm nơi tìm chỗ mới độ công suất được còn tìm đồ tôi ra lên đồ của chiếc này thì chạy rất là phê về ngoại hình rất là phê đúng không ạ anh em hãy hãy xuống tiền đi 950 triệu ok nói với anh em số ô đô nhá 6,4 vạn 6,4 vạn mai 6,4 vạn mai thì anh em tự đổi ra cho mình nhưng mà từng này nó không là gì cả một cái xe giữ có thể họ đi hàng à, hàng chục hàng chục nghìn cây hoặc trăm nghìn cây mà nó vẫn ok nếu nó giữ nếu nó giữ nó vẫn rất ok nhất là xe của Toyota Toyota thì nổi tiếng bền rồi Lexus cũng vậy thì thôi anh em à, những người quan tâm thực sự xem à, thì xem ít ít thôi một tí mà chú ý đến cái xe chất lượng là chính và yêu cái xe thể thao là chính thì hãy số tiền 950 triệu có thỏa thuận 950 triệu có thỏa thuận cho những người yêu xe đó nó gợi cho mình đến hơn một tí giật giật tôi xin lỗi anh em nó gợi với cho mình đến chiếc uh, ờ, 911 ngày xưa mình được ngồi tất nhiên mình không được lái mình không được lái nha đó là một anh ở bên uh, trên kênh Wattcar anh Thắng Wattcar anh ấy lái 911 thì mình được ngồi cạnh thôi mình được ngồi cạnh và anh ý à, phóng lăng control có thể anh em không biết lăng control là gì nhưng chỉ có anh em là chơi thể thao mới biết lăng control là gì thôi lăng control là cái tính năng phóng từ 0 đến 100 km trong giờ trên giờ trong vòng từ trong vòng 3 giây thì lúc mình bị ép vào xe và mình bị sốc một tí là những người lần đầu mà chơi chơi xe thể thao mà thử lăng control thì bao giờ sẽ hơi bị sốc nhẹ nhưng mà cảm giác rất thích à? rất thích chỉ có những người được chơi lăng control mới biết lăng control là cái gì thôi còn những người mà chưa được chạm xe thể thao thì chưa hiểu lăng control là gì ngay cả những anh em làm cho BMW cũng chưa bao giờ biết lăng control là gì <laughs> ok ok rồi clip của mình thì xin phép dừng tại đây à, hẹn gặp lại anh em hẹn gặp lại anh em thôi phòng thế thôi chỗ này rất là nhiều đông người ok xin chào